Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiến Soi Kèo cũng như là kênh Tiến Bóng Đá nhé Thì trong cái video lần này Tiến sẽ nhận định cũng như phân tích cho anh em ờ, các trận đấu được diễn ra vào ờ, à, sáng ngày 15 nha anh em Đấy rạng sáng ngày 15 thì riêng vào ờ, tối ngày 14 thôi Đó khuya ngày 14 23 giờ 30 sẽ có trận đấu giữa Kemonese cùng với em Emboli Thì bên cạnh đó bên cạnh đó thì vào rạng sáng ngày 15 sẽ có các trận đấu như là à, trận đấu vào lúc 2 giờ này anh em 2 giờ của Wanekano với Osasuna tại La Liga này đó trận đấu rạng sáng ngày 15 cũng như là Spezia với Lazio này tại Serie A này rồi trên kê với lại uh, ờ, Hertha nè đó 1 giờ 30 cũng rạng sáng ngày 15 luôn này bên cạnh đó cũng có thêm trận đấu tại giải vô địch quốc gia Pháp giữa cái thằng ờ, Toulouse với Lyon thì có rất nhiều trận đấu muộn được diễn ra ở ờ, các giải đấu hàng đầu châu Âu đó anh em có thể kết trận nào thì thì có thể tham khảo các mã kèo mà Tiến đưa ra trận đó nhé Ok thì với video này với video này thì Tiến sẽ nhận định cho anh em một trận đấu tại Syria đó chính là trận đấu giữa Cremonese với cái thằng Empoli thì trận này được diễn ra vào lúc 10 23 giờ 30 tối ngày hôm nay nhé anh em thì cái trận này thuộc vòng thứ 30 đó thì trước khi mà nhận định về cặp đấu này anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nha đây anh em tiến sẽ cho anh em xem về tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra ở trận đấu này à, đội chủ nhà Kemonese có mức kèo là đá đồng với em Emboli thì ở trận này nhà cái đã đánh giá là cái cửa thắng dành cho đội chủ nhà Cremonese nhỉnh hơn một chút so với Empoli đó anh em có thể đánh giá cái sự này à, với với với cái sự mà nhà cái ưu đãi nhà cái dành cho chiến thắng cho Cremonese qua cái ờ, vì cái là Cremonese bỏ một ăn 0.87 này và Empoli là bỏ một ăn 1.05 ờ, đó và bên cạnh đó cũng có mã kèo chấp dành cho Cremonese trước Empoli như là 0.25 hoặc là 0.5 đó cũng có mã kèo chấp ngược của em Emboli chấp 0.25 trước Kimonese anh em kết mã nào thì vào mã đó thôi đó nhưng mà nhưng mà ở trận này cái mã kèo đồng là cái mã chuẩn nhất cho cả hai đội nha anh em còn ở tài xỉu trong cái cuộc đối đầu này nó chính là 2.5 2.25 2.75 và hai hòa này đó ở hiệp 1 thì cũng có mức tài xỉu là 0.75 và một hòa thì cái thằng em Emboli này Ờ, ở ngay trong hiệp 1 cũng được cây Moneze chấp với mức chấp là 0.25 nhé anh em bên cạnh đó cũng có mã kèo đồng anh em kết mã nào thì vào mã nó thôi thì do tiến nhận định trận đấu này khá là sớm ấy để cho lấy được cái đề xuất từ youtube để anh em có thể tìm kiếm cái video này của tiến để anh em xem nên hiện tại vẫn chưa có được những cái mã kèo như là kèo thẻ kèo gốc này nọ nhé anh em à, nhưng hiện tại vẫn có nhiều mã kèo rất là hấp dẫn đây tiến sẽ cho anh em xem qua thì có nhiều anh em hỏi tiếng á, cái mã kèo mà cả hai đội cùng ghi bàn hay là cả mã cái mã kèo là một đội ghi bàn hay là không đội nào ghi bàn chơi như thế nào đó rồi lẽ chẳng chơi làm sao rồi các mã khác nữa rất nhiều mã kèo hay mà anh em không biết cách chơi thì tiếng cũng ờ, chia sẻ với anh em luôn cái việc mà anh em chơi trên trang thứ nhất đó thứ nhất là anh em có rất nhiều mã kèo để anh em chơi đó anh em muốn chơi được những cái mã kèo mà cả hai đội ghi bàn hay là lẽ chẳng này nọ bắt buộc anh em phải chơi trên trang mới có chứ chắc chắn bên ngoài qua thầu qua cò nó sẽ không có cho anh em chơi đâu thậm chí những cái mã kèo chấp kèo đồng này đó ở ngoài thầu cò nó chỉ có duy nhất một mã kèo đồng cho anh em chơi thôi đúng không đó như mã này Kemonese bỏ một ăn 0.87 đó nhưng mà chắc chắn nó đua bên ngoài thầu cò nó chỉ cho anh em à, cái mức là ăn 6 ăn 7 thôi nó sẽ cắn một khúc từ anh em đó anh em thua thì nó tụi nó tụi nó sẽ được qua hồng từ anh em thôi còn nếu anh em thắng nó lại cắn từ cái like của anh em anh em chơi như vậy khác nào anh em chơi ngu đúng không nói thẳng là như thế có xúc phạm anh em thì thì tiến xin lỗi tiến chỉ chia sẻ thật lòng thôi nha còn nếu như mà anh em muốn có một cái trang chơi như tiếng này đó có thể vào nhiều mã kèo mình thích thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking là chuyển khoản online đấy anh em hoặc là anh em phải có xài cái ví momo thì nếu như anh em có xài hai ứng dụng đó muốn có một cái trang chơi uy tín như tiếng này đó tự do tự động ra vào cái mã kèo mình thích có thể bán kèo vào kèo thoải mái luôn như kèo khó quá thì đợi à, trận đấu diễn ra 15 20 phút gì đó xem diễn biến như thế nào rồi mình vào luôn cũng chưa có muộn đúng không mình cầm trang mình chủ động mà nếu như mà anh em muốn có một cái trang chơi như thế này nếu đủ điều kiện mà tiếng nói ấy có tài khoản online có tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking là có thể chuyển khoản online trực tiếp trên cái điện thoại của anh em ấy hoặc là có xài ví momo thì anh em cứ mạnh dạng là liên hệ ngay cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 đó hoặc là anh em có thể liên hệ tiến qua bốn cái đường link ở dưới phần mô tả trong cái video này thì như anh em đã biết cái mỗi cái video đó mỗi cái video tiến đều để những cái đường link cá nhân ở dưới phần mô tả anh em có thể click click vào trực tiếp để nhắn tin cũng như là là gọi trực tiếp cho tiến đó để tiến hỗ trợ anh em thứ nhất là tiktok này thứ hai là fanpage này thứ ba là telegram thứ tư là facebook cá nhân đó anh em chỉ cần bấm vào phần mô tả video rồi có thể liên hệ trực tiếp một trong bốn nền tảng này còn nếu không thì cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo và tiến cũng muốn chia sẻ thêm một việc nữa là hiện tại tiến ấy bị giả mạo cái telegram này cái telegram của tiến bị giả mạo rất là nhiều luôn đó cái tên của tiếng chỉ là kèo bóng cao tiếng thôi không có chữ anh n hai chữ n hay chữ số gì phía sau hiện tại là có ba bốn kênh bốn năm kênh thì nó nó giả mạo tiếng nó đi lừa anh em đó có rất nhiều anh em nói tiếng rồi nên anh em hãy cảnh giác những cái thằng lừa đảo đó nha tốt nhất cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo hoặc là ấn thẳng một cái link dưới phần mô tả đó rồi gọi nói chuyện trực tiếp với tiếng chứ đừng có nhắn tin này nọ mất công anh em bị lừa mà anh em mất tiền mất vốn này nọ rồi ảnh hưởng đến tiếng nữa đúng không ok thì đó là những gì tiếng muốn chia sẻ anh em cần thì cứ liên hệ với tiếng vậy nhá còn nếu như mà anh em nào mà mà thường Tiến cũng muốn chia sẻ thêm một việc nữa thường có nhiều anh em mà hỏi Tiến ấy là những cái trang này có uy tín hay không nạp được rồi có rút được hay không thì nói thẳng nếu như mà anh em sợ thì đừng có liên hệ làm gì mất thời gian hai bên thôi Tiến cũng công cảnh để giải thích để hỗ trợ cho anh em nhé nếu như mà anh em thật sự tin tưởng muốn có một trang chơi đó tin tưởng Tiến muốn có một trang chơi muốn Tiến giới thiệu cho anh em thì Tiến sẽ chia sẻ giới thiệu sẽ hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản cách chơi như thế nào cách đặt cược như thế nào đó cách ra vào bán kèo như thế nào rồi cho anh em vào cái nhóm của tiến luôn chỉ cần anh em đủ cái điều kiện để có thể chơi trên một cái trang tiến sẽ hỗ trợ anh em hết mình đó ok nhé anh em còn sợ quá đừng có liên hệ mất thời gian hai bên thôi vậy nhá tiến nói thẳng là như thế tiến cũng không cần anh em phải phải chơi trên trang làm gì tiến chỉ hỗ trợ những ai mà thật sự cần thôi tin tưởng tiến hãy liên hệ còn sợ gì thôi đấy ok thì quay trở lại với cái tỷ lệ kèo lần này anh em hãy cùng tiến đảo qua về uh, cái phong độ cũng như là cái lịch sử đối đầu của hai hàng này nhé cũng như bảng xếp hạng giải Serie A luôn xong rồi chúng ta sẽ đưa những cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất để anh em có thể đầu tư đây thì trước tiên anh em nhìn vào cái bảng xếp hạng có thể thấy là đội chủ nhà Cremonese nó đã có được 16 điểm đó nó chỉ có được 16 điểm sau 29 vòng đấu với hai thắng 10 hòa và 17 thất bại này đó ghi được 26 bàn thắng để thủng lưới 54 bàn thì hiện tại Cremonese đang nắm trong tay kiểu như là là gần chắc chắn là cỡ ờ, 70 80 phần trăm sẽ rớt hạn cái mùa giải này đó khi mà anh em thấy này nó cùng với cái thằng Sampdoria chỉ có được 15 16 điểm thôi đó và chỉ kém kém cái vị trí an toàn gần nhất đó là vị trí thứ 17 đó là thằng Sevilla kém đến 10 điểm cách biệt đó với 10 điểm cách biệt mà thậm chí phía trước chỉ còn cỡ 9 vòng đấu thôi sẽ rất khó để cho cái cũng như là Sampdoria có thể ờ, trụ hạng ở mùa giải năm nay đúng không anh em đó chỉ có trường hợp của Verona là có thể cạnh tranh một chiếc vé ở lại thôi khi mà nó chỉ kém những cái đội top trên nhóm an toàn là 4 đến 5 điểm mà thôi cho nên mọi cơ hội hoàn toàn còn đối với thằng Verona đấy còn về đội ờ, khách Empoli thì nó đã có được 32 điểm sau 29 vòng đấu này 7 thắng 11 hòa và 11 thất bại thì cái số điểm của cái thằng Emuli hiện tại cũng khá là an toàn trong cái nhóm mà nhóm giữa bảng xếp hạng hiện tại nha anh em đó và chắc chắn Emuli nếu như nó mà thi đấu à, ổn định đó chỉ cần à, à có điểm tầm 3 à, đến 4 trận ở 9 trận à, sắp tới đó 9 trận còn lại của Syria nó chỉ cần thắng từ 2 đến 3 trận thôi và hòa thêm một hai trận thôi chắc chắn nó sẽ trụ hạng lại thành công ở giải năm nay đúng không anh em đấy thì hiện tại thì anh em thấy là đội khách Empoli đang bỏ xa cái đội chủ nhà Kemonese đến tổng cộng là 16 điểm cách biệt nhưng nhưng tại sao nhà cái lại đưa cái mã kèo đánh giá là chủ nhà Kemonese đó lại có mức cược ăn thấp hơn kiểu như là đánh giá Kemonese chính là đội kèo trên ở trong cái trận đấu này khi mà cái thằng Kemonese kém cái thằng Empoli đến 16 điểm cách biệt thậm chí là uh, kém đến 5 6 bậc trên bảng xếp hạng luôn thì anh em có thể xem qua trước tiên trước tiên là anh em cũng phải nghĩ đến cái việc đó là Kemonese đó Kemonese nó đang đứng ở thứ 19 tại Syria chắc chắn cái mục tiêu của nó sẽ muốn kiếm thật nhiều điểm số ở những trận đấu phía trước đúng không anh em đó để nó có thể trụ lại cái hạng ở mùa giải năm nay đúng không đó kiểu như là bây giờ nó là không còn gì để mất nữa rồi nó sẽ thi đấu hết mình hết hết cái khả năng của mình đó để kiếm được những những cái điểm số mà quan trọng nhất ở những vòng đấu mà tới đây ví dụ như nó mà giành chiến thắng liên tiếp cỡ ba bốn trận bốn năm trận gì đi chắn nó sẽ có một cái vé trụ hạng ở lại đúng không anh em không phải chắc chắn mà kiểu như nó sẽ còn cơ hội để trụ hạng ở lại đó bóng đá mà sẽ không biết trước không có biết trước được điều gì hết đấy tuy chỉ 60 70 phần trăm nó sẽ bị gớt hạng mùa giải này nhưng vẫn còn đâu đó hai 20 đến 30 phần trăm nó vẫn có thể chủ hạng đúng không anh em cho nên à, ở trận này nhà cái đưa ra cái mức tỷ lệ kèo cho Team nằm ở cửa trên so với Empoli cũng là cái điều mà tất yếu thôi tất nhiên đó vì Commander nó có mục tiêu hơn và nó cần điểm hơn và chắc chắn nó sẽ thi đấu quyết tâm hơn trước Emuli vì Emuli hiện tại đã an phận ở cái vị trí giữa bảng rồi đó nó cũng không có có nhiều cái mục tiêu ở phía trước nữa đấy bên cạnh đó thêm một việc nữa là cái thằng Kemonese cũng vừa có một cái chiến thắng rất là cảm xúc trước cái thằng Sampdoria với chỉ số 32 đó thì trước đó anh em xem này trước đó Kemonese nó chỉ có tổng cộng là một thắng hai hòa và 6 thất bại đó và 6 thất bại ở chín vòng đấu gần nhất trước đó thì một cái phong độ cũng khá là tệ đúng không em một phong độ phải nói là rất tệ luôn đó nhưng ở trận đấu gần đây nhất đó cái chiến thắng 3-2 này trước cái Sampdoria ngay trên sân khách đã giúp cho Cremonese có thêm động lực để uh, chiến đấu cho một chiếc vé trụ hạng tại Serie A mùa này đúng không anh em đó thì nhìn vào trận này anh em có thể thấy này Kemone nó kiểm soát bóng đến 51% so với 49% của đội chủ nhà đó và tung ra đến 17 pha dứt điểm so với 13 pha của uh, đội chủ nhà Sampdoria đó và Kemonese cũng có đến chỉ chỉ có được 4 pha mà gây nguy hiểm cho cầu môn đối phương thôi nhưng 4 pha nguy hiểm này đã mang lại đến 3 bàn thắng cho Kemonese đó trái ngược lại thì đội chủ nhà có đến 9 pha bóng gây nguy hiểm nhưng chỉ có được ờ, ờ, hai uh, bàn thắng mà thôi đó thì nói chung Kemonese là đội bóng làm tốt hơn và có quyết tâm hơn ở trận đấu này đó nên Kemonese giành chiến thắng là cái chuyện tất yếu đặc biệt thêm hơn một việc nữa là là giành chiến thắng trong cái phút là 90 cộng 5 một chiến một cái chiến thắng đầy quả cảm của Kemonese trước uh, cái thằng Sampdoria luôn em đó được ship ở cửa dưới mà thắng một cái trận đấu phải nói là rất là hay rất là cảm xúc của Cremonese đó để tiếp tục cạnh tranh một cái vé trụ hạng ở lại Serie A chắc chắn sau cái trận thắng này sẽ giúp cho Cremonese có thêm nhiều động lực rất là nhiều luôn phải nói là uh, tăng cỡ là hai ba hai trăm ba trăm phần trăm động lực luôn anh em đó để tiếp đón cái thằng Emboli trên sân nhà của mình thì nhìn về phong độ của Emboli thì sao anh em có thấy này ở 8 ờ, trận đấu trước đó sau khi sau khi không tính cái trận thắng 1-0 trước Leicester cũng như là hòa 0-0 trước Milan nha anh em thì 8 trận đấu trước đó nó chỉ có được 3 trận hòa và phải nhận đến 5 thất bại liên tiếp đó không biết mùi chiến thắng ở 8 trận gần nhất trước đó luôn thì sau những cái trận thua này Empoli đã tìm lại được niềm tin chiến thắng khi mà có chiến thắng 1-0 ngay trên sân nhà trước DC và mới đây nhất trên cái chiến làm khách trước uh, top 4 AC Milan thì Empoli đã bất ngờ uh, cầm hòa được đội chủ nhà AC Milan đó và với 4 điểm với 4 điểm sau hai trận gần nhất mà Empoli kiếm được đã giúp cho cái đội bóng này vươn lên vị trí thứ 14 đó và khá an toàn trên cái bảng xếp hạng Serie A hiện tại nha anh em đấy và tiến sẽ cho anh em xem thêm về phong độ sân nhà cũng như sân khách của hàng này thì anh em có thấy này thằng Emuli nó thi độ săn khách không được tốt nha anh em nó thi độ săn khách ờ, không được tốt cho lắm rất là tệ luôn khi mà nó không có được cái chiến thắng nào đó với hai trận hòa và ba thất bại ở năm vòng đấu làm khách gần nhất còn về đội chủ nhà sao chủ nhà Kemon DC thì nó ờ, ở bốn trận sân nhà gần nhất nó đã có được một cái chiến thắng 2-1 trước Roma còn lại là bốn trận thua trước ờ, mọi đối thủ ở ở năm vòng đấu sân nhà gần nhất thì xét về phong độ thì ờ, cả hai đội đều không thể hiện tốt những cái trận đấu gần đây của uh, của chính mình đó cũng như là đã, đã khiến cho những đội bóng này phải đứng ở cuối bảng xếp hạng đúng không anh em nhưng về cái Monterrey chắc chắn là sao nó anh em biết rồi đấy nó chỉ có đúng một cái trận thắng 2-1 trước Roma ở hai uh, mươi mấy vòng đấu vừa qua mà thôi đó và mới đây nhất thì nó lại có được thêm một chiếc chiến thắng đó chiến thắng thứ hai tại Serie ở mùa này trước Sampdoria chắc chắn là sẽ tiếp thêm nhiều cái động lực cho đội bóng này đó để chinh chiến để tiếp đón cái thằng Empoli đó và nó chắc chắn là sẽ thi thi đấu uh, uh, mạnh hết mình đúng không anh em nó sẽ thi đấu một cách mà hết mình không còn gì để mất chứ Empoli và cho nên với những gì tiến đã phân tích cũng như nhìn về cái thành tích mà Cremonese có ở những trận đấu vừa qua cũng như Empoli đã thể hiện ở hai vòng đấu vừa rồi thì tuy Empoli không phải là một cái đội bóng dễ một đội bóng dễ ăn đối với Cremonese nhưng xét về mọi mặt cũng như về cái uh, uh, tinh thần thi đấu đối với cái phong độ về cái mà mà điểm số mà thằng cái Monaze này nó muốn có được đó nó muốn trụ hạng mùa giải năm nay thì chắc chắn Tiến sẽ ưu tiên về cái Monaze nhiều hơn so với à, Emuli trong cái cuộc đối đầu này đấy thì anh em hãy cùng Tiến xem thêm về cái lịch sử đối đầu trước khi đưa ra cái tỷ lệ kèo nó hợp lý nhất nha đây anh em hiện tại anh em có thể thấy là Emuli nó đã có được hai chiến thắng một hòa trước uh, ờ, Kemonese ở ba vòng đối đầu nhau gần nhất đó một cái phong độ đều nghiêng về phía Empoli mọi cái lợi thế đều nghiêng về phía hằng Empoli này đấy và đặc biệt là ở trận lượt đi ở trận lượt đi tại Serie A mùa này thì Empoli cũng đã có một cái chiến thắng 2-0 trước Cremonese ngay trên sân nhà của mình thì Tiến cũng sẽ cho anh em xem thêm một cái thông số về cái trận lượt đi nha đây anh em thì ở trận lượt đi hai đội cũng có mã là kèo đồng với nhau nhưng mà với lợi thế sân nhà Empoli đã à, được nhà cái ship ở cái mức là của trên về cái mã kèo ăn ăn chấp trong cái trận đấu này đấy thì Emory đã làm tốt ở cái trận lượt đi khi mà giành chiến thắng 2-0 trước cái đó và và ở trận này cái cũng chính là cái đội mà kiểm soát bóng nhiều hơn Emory và cũng tung ra nhiều pha dứt điểm hơn Emory đó nhưng mà những cái cái thành quả mà mang lại lại à, không không có gì hết đó lại không lại cả không có mang được một cái bàn thắng nào về cho cái cả và phải nhận với thất bại tỷ số 0-2 trước đội chủ nhà à, Emboli trong cái trận lượt đi này cũng khá là đáng tiếc dành cho cái đó và với thêm một việc nữa là là là với cái trận thua này chắc chắn cũng sẽ là một cái phần nào đó để cho Comanese quyết tâm hơn trước Empoli ở cái trận lượt về này cũng như là phục thù cũng như là một cái vé trụ hạng nói chung xét về mọi yếu tố tiếng đều nghiêng về phía cái thằng uh, này rất là nhiều nha anh em đó tuy là mạo hiểm nhưng mà anh em nếu mà kết nếu mà hợp ý với tiếng trùng máu với tiếng anh em có thể đầu tư theo tiếng ok chưa thì anh em hãy cùng tiến xem thêm một ít thông số về hai cái đội bóng này lịch sử đối đầu ấy nè để cho anh em có thêm nhiều cái sự lựa chọn có thể đầu tư nhiều hơn đấy thì trước tiên anh em xem này ở 6 trên 8 trận đối đầu nhau gần nhất à, thì cả hai đội bóng này đều về với cái mức là là xỉu góc nha anh em đó đều có dưới 10.5 góc mỗi trận cũng như cũng về mã xỉu bàn thắng luôn nha anh em đấy ở 6 trên 8 trận đối đầu nhau gần nhất cả hai đội đều có dưới 2.5 bàn thắng đó đều có dưới 10.5 góc à, và 8 trên 8 trận đối đầu nhau gần đây trên mỗi đấu trường thì cả hai đội cũng có dưới 4.5 thẻ phạt luôn em nói chung về kèo bàn thắng này hay là về à, mã xỉu thẻ này đó về bàn thắng về kèo thẻ về kèo gốc thì tất cả ba cái mã kèo này đều về cái mức là xỉu thẻ rất là cao đó xỉu thẻ xỉu gốc cùng với xỉu bàn thắng cái tỷ lệ về xỉu trong ba cái mã kèo này rất là cao cực kỳ cao nha anh em cho nên anh em có thể đầu tư cho tiến vào mã xỉu của ba cái mã kèo này đấy nhưng đây chỉ là dựa trên những cái thông số đó anh em tự tin anh em nhìn vào những thông số anh em có thể đầu tư thôi chứ không có gì chắc chắn trong cái chặng cầu này hết nhá đúng anh em bây giờ tiến hỏi thử anh em này 8 trên 8 chặng đối đầu với nhau đúng không hết 8 trên 8 trận đối đầu với nhau gần đây nhất mà cả hai đội đều có dưới 4.5 thẻ đó mà nhà giờ nhà cái để đưa ra cái mức kèo tài xỉu thẻ là 4.5 thì ngại gì mà anh em không đầu tư tiếp tục vào mã xỉu thẻ đúng không đấy đó là một cái lý do mà tiễn thường đọc lên những những cái thông số mà uh, lịch sử đối đầu gần đây của hai đội cho anh em có thể mà tham khảo để đầu tư nó mình kết thì mình vào thôi còn không thì thôi chứ không có gì hết đấy thì với những gì tiến đã phân tích cũng như cái mã kèo mà nhà cái đã đưa ra thì tiến sẽ có các mã kèo như sau cho anh em đây anh em trước tiên là anh em đầu tư cho tiến không thể bỏ đó chính là cái mã kèo là Kemonese mã kèo đồng đấy Kemonese mã kèo đồng ở trận đấu này đây cùng với mã kèo Kemonese mã kèo đồng ngay trong hiệp 1 luôn ok cho anh em đây tiến sẽ ghi rõ ràng hơn trên đây trước tiên là Kemonese kèo thứ nhất chọn Pokemon EZ không FT FT có nghĩa là cả chặn nha anh em đấy tiếng ghi rất là cụ thể luôn đó Pokemon EZ cả chặn này thứ hai là anh em chọn cho tiếng Pokemon EZ không HT là hiệp 1 đấy thì trước tiên anh em đầu tư mạnh cho tiến vào hai cái mã kèo này đó chọn Pokemon mã kèo đồng cả chặn cùng với Pokemon mã kèo đồng ở ngay trong hiệp 1 đó tiếp theo đó là anh em đầu tư cho tiến vào cái kèo là xỉu đó chọn xỉu thẻ FP ok cho anh em tiến ghi cực kỳ rõ ràng luôn nhá đấy thì tiến sẽ cho anh em đầu tư duy nhất vào ba cái mã kèo này đúng anh em vì tiến chỉ chọn cho anh em duy nhất là hai cái mã kèo là kèo nhất kèo thứ hai đó chính là kèo manager cả chặn cùng cùng với mã kèo à, là hiệp một kèo đồng mà thôi vì sao mà tiến lại cho anh em chọn cái mã xỉu thẻ cả chặn trong cái trận đấu này đây xỉu thẻ 4.5 tại sao mà tiếng lại cho anh em chọn cái mã này đấy bây giờ anh em phải nên nhớ anh em phải nhớ một việc là 8 trên 8 trận đối đầu với nhau cả hai đội đều về mức xỉu 4.5 thẻ phạt tức là 100% tỷ lệ về xỉu thẻ ở 8 trên 8 trận gần đây nhất uh, của hai đội đối đầu với nhau đều về xỉu thẻ đó tỷ lệ là 100% luôn cho nên tiếng không có lý do gì mà để cho anh em không đầu tư vào cái mã này hết đó còn riêng về cái mã kèo mà uh, xỉu bàn thắng cùng với mã xỉu gốc ấy thì hai cái mã kèo này chỉ là 6 trên 8 trận thôi đấy và ở trận này là hai đội đang ờ, kiểu như là cái thằng game Monaze nó quyết tâm có điểm nữa nên chắc chắn là nó sẽ chơi dồn ép tấn công rất là nhiều nên chưa chắc chắn được là trận đấu này nó sẽ về với mã xỉu bàn thắng hay là mã xỉu gốc đâu anh em đó cho nên anh em đầu tư vào cái mã xỉu gốc cũng như xỉu bàn thắng này nó rất là nguy hiểm đấy cùng về xỉu thẻ thì nó ok nó ok nó nó nó uh, dễ nổ hơn rất là nhiều đấy và chốt lại tiến chỉ cho anh em ba mã kèo duy nhất trong trận cầu này anh em phải hợp máu trùng ý anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại nhá và tiến cũng xin nhắc lại một lần nữa những anh em nào ấy mà đang thua tha sau bờ này đó muốn vào nhóm muốn cùng kiếm cơm gạo với tiến muốn đi ở chặng đường dài đó hoặc là những anh em nào mà thật sự mà mà à, có kinh nghiệm về bánh bóng nhưng chưa tìm được một cái trang chơi uy tín ấy thì cứ liên hệ cho tiến đó tiến sẽ hỗ trợ anh em à, cách tạo tài khoản trên cái trang để chơi đó cách đăng ký à, tài khoản rồi cách đặt cược cách vào trang cách à, mua bán kèo như thế nào đó tiến sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em à, ngoài ra anh em còn có thể chơi được nhiều cái mã kèo rất là hay đó mã kèo cá độ ghi bàn hay kèo gung kèo thẻ kèo góc gì đó chỉ có trên trang thôi anh em và chốt lại chốt lại một lần nữa anh em muốn có một cái trang chơi uy tín bắt buộc anh em phải có được số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online internet banking anh em có xài chuyển khoản trực tiếp uh, trên điện thoại của mình ấy hoặc là anh em phải có xài cái ví momo nếu như mà anh em đủ cái điều kiện thôi cứ liên hệ ngay với tiến đừng ngại gì hết nếu như mà anh em tin tưởng đó tiến sẽ hướng dẫn nhiệt tình cho anh em cách chơi trên trang cách đăng ký tài khoản cách nạp rút như thế nào ok chưa thì trang cực kỳ uy tín luôn nạp rút cũng cực nhanh luôn không có gì mà anh em phải ngại lộ cái thông tin hay là uh, à, lộ thông tin hay là sợ bị lừa hết trơn á nếu mà anh em tin tưởng thì cứ liên hệ tiến sẽ giúp đỡ đó nó rất là bảo mật nó rất là an toàn còn nếu như mà anh em sợ bị lừa thì đừng có liên hệ với tiến làm gì mất thời gian hai bên thôi tiến không có rảnh mà ngồi giải thích cho anh em là là cái trang nó như thế nào hay là à, nó không có lừa này nọ đâu đó anh em sợ thì đừng có liên hệ mất thời gian cả hai bên tiến sẽ không tiếp những anh em đó đâu nha đấy tiến nói thẳng là như thế thích thì tìm còn không thích thì thôi đừng có làm mất thời gian cả của nhau đấy thì ok tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nếu như mà anh em thấy nhận định của tiến hay hợp lý thì anh em để lại cho tiến một cái like trong cái video này cũng như bình luận về cái tỷ số cuối cùng của cái cặp đấu này tiến sẽ lựa chọn ra những anh em anh em nào ấy mà bình luận nhanh nhất sớm nhất và chuẩn nhất sẽ dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt qua cái hình hình thức là chuyển khoản online nhé anh em đấy À, và anh em cũng đừng có quên là ấn cái nút đăng ký theo dõi kênh tiến số kèo cũng như là kênh uh, à, tiếng bóng đá nha anh em và anh em nào mà thật sự cần thì cứ liên hệ ngay cho Tiến đi số Zalo 0963 731 346 đó ở phía dưới màn hình trong góc video này hoặc là có thể liên hệ cho Tiến trực tiếp qua bốn cái uh, uh, đường link dưới phần mô tả trong cái video đó để tránh cái trường hợp mà bị lừa mà bị lừa ờ, lừa mạo giả dạng để để lừa đảo anh em nhé đó Telegram này Facebook cá nhân fanpage và TikTok Tiến đều gửi những gửi những cái đường link mà mà nó chuẩn nhất của Tiến dưới cái phần mô tả trong video ấy anh em chỉ cần ấn vào thôi là sẽ hiện ra đấy hiện tại thì tiến cũng nhắc lại một lần nữa là tiến bị giả danh trên cái telegram khá là nhiều cho nên anh em cân nhắc trước khi mà liên hệ qua cái telegram nhé cứ mà gọi trực tiếp để xác nhận cái giọng nói của tiến đó thì nó sẽ ok hơn chứ đừng có nhắn tin này nọ rất dễ bị lừa nha anh em ok chúc anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống và chúc anh em luôn thắng ở các mọi kèo mà anh em đã đầu tư